Xin chào tất cả các bạn và xin chào tất cả quý thầy cô và chúng ta đang chuẩn bị mọi thứ để có thể bắt đầu tổ chức việc dạy học trực tuyến cho học sinh à, trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022 và chắc hẳn là với vai trò là giáo viên chủ nhiệm quý thầy cô cũng đang chuẩn bị các thứ à, để có thể tổ chức sinh hoạt lớp trực tuyến à, hôm nay là mình xin chia sẻ đến tất cả các bạn cũng như tất cả quý thầy cô để mình đưa trang tính lên trên tài khoản Google của mình à, việc này giúp cho các em có thể tự kiểm tra thông tin à, có thể điều chỉnh hoặc là bổ sung thông tin lý lịch của mình à, trong điều kiện thầy cô không thể tới trường để xem hồ sơ của các em đặc biệt là các em học sinh khối 10 à, hoặc là các em học sinh đầu cấp à, chúng ta rất ít thông tin về các em à, nếu quý thầy cô đã biết ừ, cách làm trong video này xin quý thầy cô vui lòng bỏ qua à, bước đầu tiên à, là mình sẽ chuẩn bị cái mẫu danh sách à, mình sẽ vào cái danh sách lớp mà mình tạo các cột để mình cần à, mình cần những thông tin gì để cho học sinh nhập à, ví dụ đây là một cái danh sách lớp mà đây là những cột mà mình cần thông tin này mình cần để cho học sinh nhập vào à, thì mình sẽ tạo sẵn mẫu à, có tên học sinh thì khi học sinh vào nhìn thấy tên của mình à, và các thông tin nào chưa có thì học sinh sẽ bổ sung vào và những thông tin có rồi thì học sinh sẽ kiểm tra coi đúng hay sai à, sau khi tạo xong biểu mẫu này thì cô hãy đóng danh sách này lại và mở Google của mình à, mở vào địa chỉ mail rồi mình sẽ mở Google vào à, trong đây thì mình đã đăng nhập sẵn địa chỉ mail à, thì mình sẽ bấm vào à, chỗ cái nút chấm chấm này à, trong này thì mình sẽ chọn à, quý thầy cô có thể chọn hai cách một là mình kéo xuống mình sẽ chọn thẳng vào trang tính à, nếu không mình có thể chọn vào tài liệu à, vào trang tính là này vào thẳng trang tính nếu bấm vào tài liệu thì mình sẽ thêm một bước nữa bây giờ ví dụ à, mình sẽ bấm vào tài liệu rồi À, ở góc trái của màn hình à, thầy cô sẽ bấm vào cái thanh ba thanh ngang này đó là menu chính mình sẽ bấm vào menu chính à, sau trong đây sẽ có trang tính thì mình sẽ chọn vào trang tính à, sau đó mình sẽ bấm chọn một cái bảng trang tính mới là chỗ dấu cộng này sẽ mở lên một cái trang Excel à, giống như là Excel mình cái file Excel bên ngoài à, như vậy thì mình tạo trên đây cũng được nhưng mà nó rất là khó thực hiện à, mình sẽ chọn cái tiệp mình có sẵn à, thì mình bấm vào tiệp à, sau đó là cô bấm vào mở rồi mình sẽ chọn tải lên rồi chọn tiệp từ thiết bị à, mình bấm vào đây để mình chọn cái tiệp lại chỗ mình lưu hoặc là mình có thể kéo thẳng mình thả vào à, bây giờ mình chọn à, bấm vào đây rồi thì cô phải tìm đúng cái đường dẫn mà mình đã lưu cái danh sách hồi nãy lớp chủ nhiệm là danh sách nãy là danh sách lớp này là mình đã tạo mẫu rồi mình sẽ mở lên rồi trong đây sẽ mở lên Ờ, cái file mình đã làm từ Excel hồi nãy mình đã chuẩn bị sẵn rồi sau khi mở lên được xong à, quý thầy cô sẽ chọn vào chỗ chia sẻ à, bên góc phải màn hình rồi khi vào chia sẻ à, thì mình sẽ à, bấm vào à, chia sẻ với bất kỳ ai có đường liên kết này thì nếu à, quý cô cứ việc bấm vào để mình xem mình đã chỉnh sửa à, quyền đúng chưa à, Vậy thì trong đây à, bất kỳ ai có đường liên kết này có nghĩa là quý thầy cô sao chép cái đường liên kết này mình gửi vào cho cái nhóm Zalo của lớp hoặc mình gửi riêng cho cá nhân ai đó thì à, người đó có đường liên kết này thì sẽ vào được cái trang tính này và điều chỉnh thông tin à, và để điều chỉnh được thông tin à, thì mình sẽ phải thay đổi quyền à, chỗ này mà chỉ mới là người xem thôi như vậy thì mình sẽ phải bấm vào à, phải là người chỉnh sửa à, thì ai có link này thì mới vào chỉnh sửa và nhập thông tin được à, thì mình sẽ chọn người chỉnh sửa rồi vậy thì xong rồi thì mình sẽ sao chép cái đường link này có nghĩa là mình copy rồi thì mình, bấm xong à, đó là một cách rồi sau đó à, lệnh copy mình còn thì quý thầy cô có thể mở zalo à, mình có thể mở zalo để mình gửi cho à, bất kỳ ai đó khi ai nhận được um, à, link này rồi thì bấm vào đây thì sẽ vào đúng được trang tính đó rồi sau khi mà học sinh điều chỉnh thông tin xong à, thầy cô có thể vô lại giống như nãy à, thầy cô chỉ cần nhìn và kiểm tra xem là học sinh đã thao tác đầy đủ hết chưa rồi như vậy thì khi học sinh bổ sung đầy đủ hết rồi thì thầy cô sẽ lưu cái file này về rồi mình sẽ vào tiệp và bấm tải xuống à, chỗ tải xuống này thì sẽ bấm vào file excel nghĩa là thầy cô tải nguyên file excel này ra xuống à, thì khi tải xuống đây à, xong rồi thì mình sẽ à, sử dụng cái file đó hoặc là mình lấy thông tin à, mình copy trở qua cái file gốc của mình à, vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cũng như là tất cả quý thầy cô cách đưa trang tính à, lên tài khoản google hy vọng nó sẽ giúp ích được cho quý thầy cô và video tiếp theo à, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cũng như là quý thầy cô à, cách để tạo một cái Padlet giúp cho học sinh à, đưa sản phẩm học tập lên đó là một trong những cách mà mình có thể kiểm tra đánh giá học sinh thông qua hồ sơ học tập quý thầy cô hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi có video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại